cả mọi người, mình là Tân, anh phan Long Tân từ kênh Sài Gòn Samurai Mình đang đứng trước quán cà phê Úc Lành số 283 xuyệt 37 quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh à, Cái video này thì à, mình làm theo đơn đặt hàng của một người anh ở bên à, Mỹ Đó là kỹ sư Dương Trung Hiếu Thì à, à, mong rằng cái video này sẽ là một những cái thước phim giá trị cho anh à, à Dương Trung Hiếu cho những người Việt kiều xa xứ người à, Việt Nam mình ở nước ngoài có một cái chút kỷ niệm nào đó à, để nhớ về quê nhà none but me. stand. hơn 2 năm hả à. mà sao toàn đồ cổ không người ta dạ mấy cái đồ này mình sưu tập với lại đồ ở nhà mang lên ờ à, sưu tập cái nhà cái nhà này là hơn 100 năm à. nhưng mà mẫu quán cà phê là được hơn 2 năm tức à. là cái à. khu nhà này là nó nó cũ từ xưa tới giờ luôn à cái nhà này được uh, ờ, 100 năm ủa hai hai tháng nữa là là đập bỏ luôn hả đồng 5 năm nhưng mà bây giờ họ coi bói họ bảo là họ bảo là không xây thì không được thế họ đập ra họ xây nên trời ổn vậy này đang cái này buồn. đang buồn cô cũng đang buồn dạ yeah. có chụp gì à? Ờ, quay phim chụp hình thì vài tháng nữa thôi thì ờ, cái ờ, quán cà phê Úc Lành đã bị đập bỏ rồi à, như cô chủ quán có nói đó chủ nhà này họ nói không phải đó họ đọc họ bỏ cho nên là một cái một cái một cái ờ, công trình ờ, kỷ niệm của Sài Gòn chuẩn bị mất đi rồi Ủa họ đọc họ, họ làm gì cô, họ xây gì cô? Xây nhà Xây nhà, dạ Mua vọng bán Dạ yeah. À, cái nhỏ nó Mua vọng bán Dạ yeah. họ bảo là thầy thầy bảo là phải xây nhà dạ yeah. thầy dạ. Yeah. bảo mua cái đồ này nó tốn tiền lắm đúng rồi nó không có như mấy cái đồ kia như cái đèn này con biết mua mấy trăm ngàn cái bóng cái đèn này đã. đúng rồi tại đồ cổ con đi mua cũng chẳng có thôi con cô mua mãi mới được có bằng đấy dạ. không còn chỗ nào có bóng đèn tay là có không mà kì mà kiếm không ra vấn đề kiếm không ra chứ không phải là là tiền nữa mấy trăm ngàn nó cũng không có gì nhưng mà kiếm không ra đúng rồi con bảo kiếm không ra chứ không phải là tiền nên là cô cũng buồn mà nói họ bảo à, à, ấy thì hết hợp đồng nó không kịp buồn quá này nhiều người lắm á ở Việt Kiều nhất là Việt Kiều á họ đi ờ, họ xa xứ họ cứ nói ờ, tới dùng cái quán này quay lại với nhớ <laughs> mà bây giờ chuẩn bị đập bỏ rồi cho nên uh, cho nên ai có đi có nhớ cái quán này thì tranh thủ với nha mọi người chứ uh, chuẩn bị xong phim này <laughs> chuẩn bị đi đúng nghĩa là đi vào dĩ vãng này hai, hai tháng nữa là đi về dĩ vãng rồi yeah. Dạ. cô buồn lắm chứ yeah. Dạ. cô mà nghe tin này cô buồn cô yeah. Dạ. chán cô chả muốn làm kỷ niệm nào thì cũng đáng nhớ những cái phải của nhưng <laughs> là cái bài tên ờ, một khúc của bài hát ờ, diễn xưa không nhưng mà tiếc thiệt bây giờ không có nữa đâu tiền không có mua được những cái này đâu dạ yeah. yeah. đúng rồi một là thật luôn chứ hai là thật trăm phần trăm cô là là, là cô mua thêm chẳng hạn bàn ghế ấy đó vậy dạ. tôi nhìn cho nó ấy thôi chứ còn cái này là còn sư ấy dạ tiếng hoa và có một anh á ông ông nói ờ, nhớ cái quái này quá tao đi bao năm tao nhớ quá mày mày, tới mày mày quay làm tao cái gửi tao coi với anh ông tới hoài lần khác mà tới cái đây cả mười năm trước rồi ủa cái cái nhà này nè nhà thôi vâng ờ, chứ còn 10 năm trước ờ, cô mới mở có hai năm Dạ. 10 năm về trước này chắc cái nhà Dạ. nhà mới của mấy cô giáo ấy Dạ. nó lúc còn này chứ mấy hay ví dụ năm sau tới là đâu còn nữa không con bên ờ, đa cao á à. chỗ ờ, thị nghè á chỗ ờ, phạm viên á rủ bạn bè đến có chụp hình để cả mai mốt là không còn không có nữa dạ yeah. không có để mà chụp hình nữa dạ yeah. con tên Tân con tên gì dạ Đây, mọi người có có về nước có nhớ quán uh, ờ, út lành thì uh, mọi người tranh thủ tới nha mọi người chứ uh, cô thương cô uh, chủ quán nói là đã đã gần tới lúc mà cái cái cái uh, cái ngôi nhà cổ này bị đập bỏ rồi bị đập bỏ đập bỏ rồi bỏ enough to spend. sweethearts that Cảm ơn sự theo dõi video của quý vị và các bạn